Đấy, nó có chức năng và nhiệm vụ là nghe cái âm thanh cuối cùng của quân hột rơi xuống đĩa phát ra để nó phân âm và nó báo dung cho em biết được tài hay xỉu em nhé thì với cái máy phân âm à, hột tài xỉu của Thái Lan này đấy anh em à, đến sân chơi người ta anh em không cần quan tâm nắp đĩa quân hột gì đấy hột trợ hay hột công chuyện cắt âm bo tròn phá tiếng đều được em nhé thì với cái máy phân âm hột tài xỉu Thái Lan này nó có độ chuẩn xác lên đến 90 phần trăm cho anh em 10 chén thì chắc chắn anh em được 7 8 chén chứ còn không có tuyệt đối nhé anh em lưu ý tôi không có một cái máy phân âm nào chuẩn xác 100 phần trăm em nhá thì tôi chuẩn bị cho em một số hỗ trợ đây và tôi đã thử nước muối cho anh em đấy hột thì nói hoàn toàn bình thường em biết rồi nếu nó là hột công chuyện ấy, em thử nước muối thì chắc chắn nó sẽ chìm em nhé thì với cái thiết bị này đấy thì à, rất là phù hợp cho anh em làm tay quan đấy, em đến sân chơi người ta không cần phải chạm tay hột em nhé đấy, tôi sẽ dùng đũa này để lấy ba hột bất kỳ đấy, hột gì cũng được nắp đĩa gì cũng được anh em nhé để anh em quan tâm tới cái máy phân âm hột tài xỉu của Thái Lan này thì anh em liên hệ với tôi qua số điện thoại 0903 02 túi không tôi sẽ tư vấn cho anh em hoặc là anh em đến trực tiếp nhà tôi anh em nhé tôi sẽ chia sẻ cho anh em thì cũng như thường lệ anh em vào sân chơi trước khi chơi thì em đều phải kiểm tra tất cả các bước thì à, sau đây tôi sẽ thử nâm châm cho anh em này thì trên tay tôi là nâm châm trắng nhé nâm châm trắng rất là hít anh em đấy này không hít rồi đĩa cũng vậy anh em nhé nắp đây đấy thì những cái bước kiểm tra cũng rất là quan trọng anh em nhé đấy, nếu là đồ công chuyện ấy, em thử nam châm ấy, thì chắc chắn nó sẽ hít anh em ạ đây. Đấy. nắp soi xuyên nhá đĩa ông vậy đây Đấy. đây hột rất là trong nhá đấy, nếu nó là hột công chuyện đấy anh em mà xoay đèn này thì chắc chắn nó sẽ gợn đục không mà được trong suốt này em nhé đấy, những cái bước kiểm tra này em cũng kiểm tra thật kỹ tôi cũng không nên chủ quan em nhé em rõ hột rất là trong nhé yeah, à, để làm clip này thì tôi cũng xin phép là bật cái đồng hồ bấm giờ lên để chứng minh với anh em clip của tôi cũng không qua chỉnh sửa không cắt ghép anh em nhé thì uh, cái máy phân âm hột tài xỉu của Thái Lan này đấy đã được tôi uh, chế vào cái bao thuốc này theo cái nhu cầu của một vị khách đấy, để tăng cái sự tự tin anh em mang vào sân chơi của mình anh em có thể là vẫn hút thuốc bình thường em nhé đấy vì cái máy phân âm hột tài xỉu Thái Lan này nó rất là nhỏ gọn em nhé đấy nó chỉ bằng hộp quẹt thôi anh em ạ em có thể chế vào bất cứ cái gì cũng được chế vào bao thuốc này hộp quẹt này hay là vào điện thoại này đều được em nhé đấy thì sau đây tôi sẽ test thử cho anh em luôn đây tôi sẽ để đây anh em nhé anh em lưu ý nhé máy báo một dung anh em đánh xỉu máy báo hai dung anh em đánh tài tôi máy báo một dung đây anh em đánh xỉu nhé xỉu này bốn nút này Đấy, sóc mạnh hay sóc nhẹ đều được bản thân cái máy của mình nó sẽ nghe cái âm thanh cuối cùng của quân hột rơi xuống đĩa để nó phân âm anh em nhé máy tiếp tục báo một rung đây anh em đánh xỉu tôi xỉu này tám nút đấy máy thì rung rất êm nhé không biết là để ở đây anh em à, xem qua video anh em có cảm nhận được không còn máy rung rất êm máy báo hai rung đây anh ấy tài tôi tài này 11 nút này đây tôi sẽ để cái hộp quẹt lên anh em chú ý cái hộp quẹt này nhé đấy thì cái thiết bị này là thiết bị mới nhất của năm 2020 đấy anh em quan tâm thì cứ đến trực tiếp nhà tôi sẽ tư vấn cho anh em đấy máy báo hai dung anh em đánh tài cho tôi tài này rất là ok anh em lưu ý nhé không có một cái thiết bị nào có thể dò ra máy phân âm anh em để trong người nên anh em yên tâm anh em áp dụng vào mọi sân chơi anh em muốn máy báo một dung anh em ấy xíu này xíu này Đấy, 9 nút rất ok Đấy, rất phù hợp cho em làm tay quan Đấy, em không cần phải luồn nắp đĩa quân hột hay cũng không cần phải chạm tay hột em nhé Đấy, máy báo hai dung đây em tài tôi tài này đây tôi sẽ cầm trên tay nhé Đấy, máy thì rung rất êm thôi nên em yên tâm người ngồi cạnh không thể phát hiện được anh em nhé máy báo hai rung đây anh em anh tài tôi tài này đấy thì cái sản phẩm này là sản phẩm mới nhất của năm 2020 anh em nhé đấy anh em lưu ý này nên để sát với da thịt của mình để mình dễ cảm nhận cái nhịp rung của nó anh em nhé máy báo một rung đây anh em đánh xỉu của tôi xỉu này rất ok thì cái khoảng cách của nó là một mét rưỡi đổ lại em nhé em không nên ngồi quá xa đấy là cái phạm vi hợp lý nhất đấy thì anh em nào quan tâm tới cái máy phân âm của tài xỉu của Thái Lan này thì có thể liên hệ với tôi đấy qua số điện thoại này tôi sẽ tư vấn cho anh em Xin cảm ơn anh em đã theo dõi video.